Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ ba ngày 22 tháng 6 năm 2021, tức ngày 13 tháng 5 năm 2021 âm lịch, ngày Tân Sửu, tháng Giáp Ngọ, năm Tân Sửu. Con giáp xung ngày Tân Sửu hôm nay là Quý Mùi, Đinh Mùi, Ất Dậu, Ất Mão. Con giáp xung tháng Giáp Ngọ là Mậu Tý, Nhâm Tý, Canh Dần. 1. Tử vi tuổi Tý, cục diện lục hợp quý nhân che chở cho vận trình hôm nay của người tuổi Tý, mang đến cho bạn nhân duyên cực tốt, đây là tín hiệu đáng mừng cho những bạn độc thân, dễ có cơ hội tìm được một nửa mình mong muốn. Ngoài ra, các cơ hội hợp tác làm ăn, buôn bán của bản mệnh cũng rộng mở hơn trước rất nhiều. Người làm kinh doanh có thể nhân cơ hội này để phát triển quy mô hiện tại, thu hút thêm nhiều khách hàng sẽ mang tới nguồn tài lộc dồi dào cho con giáp này. Thực thần cập bến, hôm nay những chú chuột còn có lộc ăn uống lắm nhé. Bạn đi đâu cũng có quý nhân phù trợ, phúc lộc dồi dào nên cảm thấy tinh thần phấn chấn, tươi vui cả một ngày, một phần là do tính cách bạn thoáng đạt, tích cực nên mọi chuyện mới nhẹ nhàng như vậy đấy. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, thìn, thân, hợi. 2. Tử vi tuổi sửu. Thiên ấn nâng đỡ, người tuổi sửu đưa ra được những ý tưởng độc đáo, phá vỡ thê bế tắc trước mắt. Con giáp này luôn kiên trì với con đường mình đã chọn nên gặt hái được những thành quả xứng đáng. Những biểu hiện xuất sắc gần đây của những chú trâu giúp ích rất nhiều cho con đường sự nghiệp tương lai của bản mệnh. Dù có chắc trở đến đâu, bạn cũng không để cho khó khăn cản trở những kế hoạch của mình. Ngày thăng chức, tăng lương đang đến rất gần với bạn rồi. Thổ khí vượng sẽ ảnh hưởng phần nào đến sức khỏe của con giáp này, tác động xấu đến chức năng tiêu hóa. Bản mệnh nên chú ý để chăm sóc sức khỏe cho mình thật tốt, tránh lo lắng quá nhiều. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, tị, dậu. 3. Tử vi tuổi dần. Chính tài nhập cục, đường tài lộc của người tuổi dần đang rất ổn định vững vàng, điều này giúp bạn cảm thấy vô cùng an tâm. Bản mệnh có thu nhập từ công việc chính, không phải lo lắng về những vấn đề thường nhật. Tuy nhiên, bản mệnh cũng cần phải lưu tâm đến chuyện quản lý và sử dụng tiền bạc. Đừng nghĩ rằng có nhiều tiền trong tay thì có thể thoải mái chi tiêu thiếu suy nghĩ. Miệng ăn núi lở, không biết tính toán thì tiền núi cũng có ngày cạn kiệt. Thổ mộc xung khắc còn cho thấy chuyện tình cảm của những chú hổ có phần không được suôn sẻ. Để giảm bớt mâu thuẫn giữa cả hai, bạn nên giảm bớt cái tôi của mình xuống mới mong dặn nứt không kéo dài. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, Mão, Tuất, Hợi. 4. Tử vi tuổi Mão. Thiên tài xuất hiện trong tử vi hôm nay của người tuổi Mão cho thấy bạn đang có rất nhiều tham vọng trong lòng và ấp ủ những kế hoạch để biến chúng thành ý tưởng khả thi nhằm nhanh chóng thu tài lộc về nhà. Người làm kinh doanh nên tận dụng thời cơ để phát triển quy mô làm ăn, có điều con giáp này cần phải lưu ý mối quan hệ với người tuổi dậu, tuổi mùi trong ngày hôm nay. Chớ nên tin người thái quá, nhất là trong chuyện liên quan đến tiền bạc càng phải thận trọng hơn. Tuy nhiên, vận trình tình cảm của con giáp này lại gặp không ít trắc trở. Một phần nguyên nhân vì bạn tất bật với công việc, phần khác vì tuổi mão không mấy để ý tới cảm xúc của đối phương. Bạn cả nể, lao cho bạn bè, người thân hơn cả nửa kia, khiến tình cảm trục chặt mãi không thôi. Giờ tốt trong ngày, 21 giờ đến 23 giờ quý nhân phù trợ, mão, thìn, hợi. 5. Tử vi tuổi thìn Do phải chịu tác động của cục diện sửu thìn tương phá trong thứ ba này, người tuổi thìn cần phải cẩn thận hơn trong lời ăn tiếng nói của mình. Dù không có ác ý nhưng bạn rất dễ khiến cho đối phương tổn thương bởi những hành động vô tình đến vô tâm, tưởng là đùa nhưng lại rất vô duyên của mình. Chính ấn xuất hiện, con giáp này nếu muốn cải thiện thu nhập hiện tại thì nhớ nên tập trung vào lĩnh vực thế mạnh của mình thay vì tham lam làm tất cả mọi thứ, có như vậy bạn mới có thể chứng minh năng lực của bản thân với cấp trên, giành lấy cơ hội hiếm có cho sự nghiệp thăng hoa. Thổ khí vượng là dấu hiệu cho thấy người tuổi thìn cần chú tâm chăm sóc sức khỏe của mình tốt hơn. Bản mệnh đang quá tập trung vào chuyện gây dựng sự nghiệp mà quên rằng khi không có sức khỏe thì không thể làm được việc gì. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, thân, dậu. 6. Tử vi tuổi tỵ Tam hợp cục trợ mệnh, áp lực công việc mà người tuổi tỵ đang phải chịu sẽ được giảm nhẹ bớt phần nào. Dù vất vả đến đâu cũng hay coi như đó đồng thời là cơ hội để bạn phát huy tài năng bản thân. Nên nhớ, có cạnh tranh mới có sự phát triển, cơ hội tốt phải tự mình nỗ lực giành lấy chứ bỏ qua rồi sẽ tiếc lắm đấy. Nhất là khi đang có chính quan nhập cục, những cơ hội để thể hiện năng lực bản thân đang đến ngay trước mắt con giáp này. Muốn thăng tiến thì bạn phải cho thấy thế mạnh của mình, một khi làm được, vấn đề tài chính sẽ không còn là nỗi lo của bạn nữa. Hỏa sinh thổ, đường tình duyên thám sắc. Người độc thân sẽ sớm tìm người mình thương, bỏ lại sau lưng những nỗi đau quá khứ để hướng tới hạnh phúc trước mắt. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, sử Thân, Dậu. 7. Tử vi tuổi Ngọ. sử Ngọ tương hại gây ra rất nhiều ảnh hưởng đến chuyện tình cảm của con giáp này. Tình cảm gia đình có phần lạnh nhạt, gia đạo bất an, các cặp vợ chồng dễ dàng nảy sinh mâu thuẫn và tranh cãi vì những vấn đề nhỏ nhặt không đáng nói. Thiên quan cũng cảnh báo rằng tuổi ngọ cần phải thận trọng hơn với các mối quan hệ trong công việc, cẩn thận kẻo tin lầm người mà bị hại lúc nào chẳng hay. Kẻ tiểu nhân đang bày mưu tính kế để tước đoạt những thứ bản mệnh có được trong tay, nhất là các giao dịch tiền bạc càng không thể chủ quan. Trong ngày này, vị trí của thai thần ở hướng nam phía trong nhà bếp, bếp lò và nhà vệ sinh,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 Mặc dù có tài nhưng sự nóng vội dễ khiến bản mệnh mất đi sự tỉnh táo, chẳng còn bình tĩnh để đưa ra quyết định đúng đắn mà dễ bị cảm xúc chi phối, đưa ra những lựa chọn lạc lối không thể nào hiểu nổi. Bạn cần tự điều chỉnh và kiểm soát cảm xúc bản thân, đừng lúc nào cũng thoải mái bộc lộ một cách tiêu cực như vậy. Về mặt tình cảm, con giáp này có điểm báo đào hoa xấu trong ngày hôm nay. Bạn có thể sẽ gặp phải chuyện buồn về tình cảm, vợ chồng lục đục, nhiều mâu thuẫn xảy ra khiến cho tình cảm phối phai, có thể sẽ nảy sinh tình cảm ngoài luồng. Giờ tốt trong ngày, 21 giờ đến 23 giờ. Quý nhân phù trợ, tị, hợi, ngọ. 9. Tử vi tuổi thân Kiếp tài xuất hiện trong ngày thứ ba này nhắc nhở người tuổi thân nên cẩn trọng trong chi tiêu bởi bản mệnh rất dễ sơ suất, để mất tiền oan vì những khoản chi không rõ lý do. Trong ngày hôm nay, bạn cũng không nên quá tin tưởng người ngoài kẻo bị lừa gạt, Mù quáng tin theo những lời lừa gạt của kẻ xấu, con giáp này có thể sẽ mắc bẫy của những kẻ tiểu nhân. Tiền bạc kiếm được không phải dễ dàng, đừng tùy tiện vung tiền qua cửa sổ, lãng phí tiền bạc một cách không xứng đáng như vậy. Ngũ hành tương xin bù lại một chút may mắn cho những chú khỉ trong hôm nay khi chuyện tình cảm rất êm ấm. Những khó khăn thử thách càng khiến cho tình cảm đôi bên thêm nồng nhiệt. Tình cảm được hun đúc qua thời gian trở nên mạnh mẽ và bền vững, hai bạn thậm chí tính đến chuyện trăm năm về chung một nhà giờ tốt trong ngày 5 giờ đến 7 giờ. Quý nhân phù trợ Tỵ, Dậu, Tuất. 10. Tử vi tuổi Dậu. Hôm nay là một ngày may mắn với người tuổi Dậu khi được tam hợp nâng đỡ. Con giáp này được quý nhân che chở, đường tình duyên khởi sắc, đào hoa nở rộ, người có duyên có phận rồi cũng sẽ về lại bên nhau sau bao chắc chờ chia cách. Chẳng những vậy, tinh thần làm việc của con giáp này trong ngày cũng phơi phới, làm việc hăng say, đầy nhiệt huyết, không thấy chán nản hay mệt mỏi nhờ sự ủng hộ của tỷ kiên, một phần vì bạn đã tìm ra định hướng rõ ràng cho công việc, phần khác vì được cấp trên tạo điều kiện hết mình, cảm giác làm gì cũng thuận. Mối quan hệ giữa bạn và đồng nghiệp được cải thiện đáng kể, có người từ thế đối đầu đã chuyển sang nghị hòa. Điều này sẽ đóng góp đáng kể trong việc thăng tiến cũng như phát triển sự nghiệp của con giáp này. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, thìn, thân, tuất. 11. Tử vi tuổi tuất, Sửu tuất tương hình mang đến một ngày thứ ba không mấy suôn sẻ cho công việc của người tuổi tuất. Sự cố chấp và cứng nhắc của bạn khiến việc hợp tác làm việc chung với mọi người thiếu tính liên kết, công việc dễ đi vào thế bí nhưng bạn lại không chịu thừa nhận nguyên nhân xuất phát từ phía mình. Có lẽ bạn nên tự kiểm điểm lại bản thân khi nhận được những lời góp ý của mọi người. Một người góp ý thì có thể là ý kiến chủ quan của đối phương, nhưng nếu như hầu hết mọi người đều lên tiếng thì quả thực bạn không thể không nhìn lại chính mình. Thổ khí vượng nhắc nhở mệnh chủ không nên chủ quan với sức khỏe của mình. Khi thấy cơ thể có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, bạn nên thăm khám sớm để có hướng chữa trị kịp thời. Giờ tốt trong ngày, 3 giờ đến 5 giờ. Quý nhân phù trợ, mão, thân, dậu. 12. Tử vi tuổi hợi Người tuổi hợi hôm nay gặp phải thương quan, công việc kém phần suôn sẻ, nhiều chuyện rắc rối xảy ra. Bản mệnh cần suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định về bất cứ việc gì, công việc không thể hành động theo cảm tính, có thể sẽ mất nhiều thời gian để con giáp này có thể khẳng định được vị thế của mình, nhất là khi mà ở thời điểm hiện tại bạn không xác định được mục tiêu phấn đấu trong tương lai của mình nên dễ lầm đường lạc lối, không biết mình đi về đâu. Thủy thổ xung khắc, tình duyên chưa tới, bạn chưa tìm được ai để cùng mình chung bước sớm hôm, chia sẻ buồn vui mỗi ngày. Cũng đừng quá buồn, ai cũng sẽ có một người dành riêng cho mình, sớm muộn gì cũng sẽ có được hạnh phúc thuộc về riêng bạn mà thôi. Giờ tốt trong ngày, 5 giờ đến 7 giờ